thì khi chúng ta lấy được kích thước mong muốn thì chúng ta sẽ phá lại thành góc thẳng hơi chứ hạn chế dùng việc nữa là phá thành góc tay để giúp cho cái sản phẩm của chúng ta được dùng ổn định và bền lâu hơn à, và anh em có thể thấy là bạn thực hiện được đặt ở phía trên để chúng ta có thể là di chuyển em phù hợp cho những anh em nào đang có khó khăn lượng công việc tương đối cũng như là diện tích nhà xưởng thì nó tương đối chúng ta sẽ sử dụng thị trường này và máy thì được uh, thiết kế với thân bệ nước uh, giống như dòng sản phẩm không cam ép trên thị trường hiện tại nên là nó sẽ cứng cáp và chắc chắn hơn rất nhiều uh, với ray đó là cục ray có uh, phi ba than đặt liền trên thân máy và thước là thước inox được nhiệt nhâm và ti uh, sẽ giúp anh em sử dụng về cái độ uh, thiết kế cơ khí hơn đó là chúng ta sẽ cùng nhau ờ, đi tham quan về cái ờ, cách hoạt động của dòng sản phẩm này à, cùng nhau xem thử cái quá trình vận hành các nhân dòng sản phẩm này các thầy 阿欢迎来长隆高迪。 được Thành em thấy là mặt cắt rất là sáng và không có bị xảy ra tình trạng đó là bị uh, ba viên hay là nổ nhôm gì cả à, Và sản phẩm này khi uh, chúng ta cắt là đã chưa có được khung dầu làm mát nên là mặt cắt thì khi có dầu làm mát vào thì nó sẽ được đẹp hơn như thế này nữa ạ à. à, Và vừa nãy em cũng đã vừa chuyển góc cho anh em thấy thì với việc uh, chuyển góc hoàn toàn bằng bích tông sẽ giúp cho đầu máy chuyển góc nhẹ nhàng và êm ái hơn rất là nhiều và độ chính xác cũng rất là cao và chúng ta có thể sử dụng từng à, cùng một lúc cả hai đầu máy và riêng biệt từng đầu máy với mọi góc cắt 45 và 90 độ khác nhau và anh em nào muốn ờ, được trực tiếp ờ, dùng thử dòng sản phẩm này thì hãy đến với công ty Factor Việt Nam à, và bây giờ chúng ta sẽ đi về phía sau của máy để xem cái phần thiết kế ở phía bên sau của dòng sản phẩm 06S Megatech đúng và công việc xảy ra tình trạng như là giật hay là rung lắc và tất nhiên trên mỗi đầu máy thì được thiết kế là khung dầu làm mát à, với ờ, đường lọc dầu đó là trải qua hai lần lọc thì sẽ giúp cho cái việc rồi lượng dầu đưa lên là lượng dầu sạch hoàn toàn à, không có bị lỏng mạch nhôm hay là bụi bặm và về thiết kế đầu máy số 2 thì sẽ tương tự như đầu máy thứ nhất à, và